Thanh niên nghèo bán bào ngư ở chợ hải sản, một con bán với giá cắt cổ 20 triệu. Người cùng nghề bên cạnh nghe thấy giá thì cười lớn. Tiêu bằng cậu nghèo tới điên rồi à, lại bán 20 triệu một con. Tiêu bằng giải thích bào ngư của tôi là hàng cực phẩm. Bán 20 triệu còn là thấp bởi mới mở hàng. Mọi người xung quanh không ngừng bàn tán. Bào ngư cực phẩm là loại mà chỉ có phù tang mới có. Một con có thể bán tới giá mấy trăm triệu. Nếu cậu nhóc này thật sự có bào ngư cực phẩm sao còn có thể bày hàng ở đây? Tiểu Lý tới bên Vương Tứ Bình hỏi nhỏ, Ông chủ Vương, đây thật sự là bào ngư cực phẩm sao? Vương Tứ Bình khinh bỉ trả lời, nếu như của cậu ta là hàng thật, vậy thì tôi sẽ vứt hết bào ngư của nhà đi. Nhưng chính lúc này, một cô gái mặc vest đi vào hỏi, 15 triệu một con có bán không? Tôi sẽ mua hết. Vương Tứ Bình thấy cô ấy thì kinh ngạc, Diệp tổng, cô không được để tên nhóc này lừa. Diệp Ngọc Lệ ngẩng đầu bình tĩnh nói, không cần ông chủ Vương bận lòng. Tôi là bà chủ Hải Vị lâu, cũng có chút mắt nhìn. Ông chủ Vương nghe xong lời này thì ngại ngùng, anh chưa từng nghe nói trong nước có người nuôi được ra bào ngư cực phẩm, Diệp Ngọc Lệ không để tâm tới Vương Tứ Bình nữa. Cô bảo trợ lý kiểm tra giá trị của bào ngư rồi nói. Anh muốn chuyển khoản hay là tiền mặt? Tiêu Bằng cười nói 200 triệu tiền mặt. Diệp Tổng rất mong được hợp tác lần sau. Sau khi Diệp Ngọc Lệ rời đi, mọi người vây quanh há hốc mồm. Bào ngư giá trên trời cứ bán như vậy sao? Cậu nhóc này hóa ra thật sự là một đại lão. Nhưng họ không biết rằng, ba hôm trước ngư trường của Tiêu Bằng còn đang đối diện với nguy cơ phá sản. Chủ nợ tới ngư trường làm loạn uy hiếp, nếu không trả tiền thì lập tức lấy thuyền của anh đi để trả nợ. Tiêu bằng đợi sau khi họ đi, bèn lặn xuống bờ biển của mình, vì tảo phát triển quá nhiều trong ngư trường, ao ngư của anh bị chết hơn nửa. Tiêu bằng cảm thấy tim đang nhỏ máu, lần này nhà họ tiêu thật sự xong rồi. Chính lúc anh chuẩn bị bơi lên, thì bị cuốn sách trên hòn đá thu hút, anh tò mò chạm vào quyển sách cũ. Chính vào lúc ngón tay anh chạm vào cuốn sách một ánh sáng vàng phát ra. Tiêu bằng chỉ cảm thấy có vô số mảnh thông tin chui vào đầu mình. Dường như nằm mơ một giấc mơ ngàn năm, khi anh mở mắt ra thì vô cùng vui mừng. Có cuốn sách cổ này, nhà họ tiêu được cứu rồi nhưng sau đó anh kinh ngạc phát hiện, cơ thể của mình có thể hô hấp dưới nước, anh biết được nhất định là do cuốn sách cổ kia. Sau khi hòa nhập vào cơ thể anh, đã đem lại thay đổi kỳ diệu, nhưng việc gấp trước mắt, anh phải dựa vào ghi chép trong sách để cứu lấy ngư trường nhà mình. Khi tiêu bằng lên bờ, anh đã thu thập đủ tảo, trong lòng anh nghĩ theo như quyết mang thuật trong sách viết. Khu trận có thể hóa đám rêu này thành thức ăn chăn nuôi cao cấp. Anh lấy một nhúm nhỏ cho cá ăn, chuẩn bị xem hiệu quả của vu trận, nếu thành công, bào ngư của anh được cứu rồi. Hôm sau khi anh tới kiểm tra bầy cá hôm qua cho ăn, một lu toàn cá to khiến anh kinh ngạc. Sao có thể, xem ra mang vu thật có thể giúp sinh vật phát triển mạnh, tăng cao chất lượng và tốc độ tăng trưởng, vậy nên mới có cảnh tiêu bằng bán bào ngư cực phẩm. Ở chợ hải sản, lúc này trong hải vị lâu, một cô gái tóc vàng đang ăn bào ngư cực phẩm không ngớt lời khen ngợi. Đây là bào ngư thần tiên gì vậy? Thật ngon quá đi, diễn viên đỉnh lưu tiểu thiên hợp phương tinh nhã, không mang tới hình tượng ăn bào ngư ngon lành, ăn xong cô còn quân quên cầu xin chị dâu gói một phần cho cô mang về. Diệp Ngọc Lệ vội sửa lại bảo cô đừng gọi mình là chị dâu. Cô đã rời khỏi Phương gia nhiều năm như vậy rồi. Phương Tinh Nhã mặc kệ nói, dù sao em chỉ nhận chị dâu này, dù chị tái hôn cũng là chị dâu của em. Diệp Ngọc Lệ lại thở dài nói tái hôn thì tạm thời không nghĩ tới. Cô chỉ hy vọng con gái đừng có phản nghịch là được. Lúc này ở một nơi khác, Tiêu Bằng ngồi trên ghế trong công viên suy nghĩ, bán bào ngư như vậy không phải là cách tốt, tốt nhất có thể truyền tin ra ngoài. Tính lúc này, một cô giá 17-18 tuổi, ngồi bên cạnh anh bắt chuyện. Tiêu bằng liếc một cái liền không tiếp chuyện. Về nhà học hành đi, cô gái trực tiếp ôm lấy eo anh nói. Đại thúc xin hãy cứu ta. Tiêu bằng kinh ngạc, tôi nhìn ra tới vậy sao? Chính lúc này, hai tên vô lại nhìn như muốn đánh nhau. Đi về phía này, sao thế tưởng là tìm một ông chú giúp đỡ là xong chuyện rồi à? Cô gái cầu xin tiêu bằng, trực giác nói với cô tiêu bằng nhất định có thể đuổi được kẻ xấu đi. Tiêu bằng nhìn hai tên ngốc kia cũng ngứa mắt nên gật đầu. Cô không nói tôi cũng muốn đánh chúng. Một lát sau, một con dao găm, cắm xuống bên cạnh mặt một tên. Tiêu bằng cười híp mắt nói, với trình độ này, sau này đừng cầm dao ra ngoài vung lung tung nữa nhé. Thiếu nữ ở bên cạnh thấy cảnh này thì hét lên, đại thúc chú lợi hại quá, tiêu bằng bảo thiếu nữ xem đủ rồi thì mau về nhà. Nhưng cô gái lại quay đầu nói, cháu không có nhà. Sau đó cô ôm lấy tay tiêu bằng làm nũng, cháu quyết định đi theo đại thúc về nhà. Tiêu bằng bất lực đứng dậy, cô gái đi theo phía sau, không ngừng gọi đại thúc, tiêu bằng thật sự không nghe nổi nữa liền sửa lại, tôi tên là Tiêu Bằng, không phải đại thúc năm nay 24 tuổi. Thiếu nữ cười nói cô tên là Phương Nhiễm Nhiễm, 17 tuổi. Gọi là ông chú cũng không phải không được. Một lát sau Phương Nhiễm Nhiễm vừa vào nhà Tiêu Bằng đã kinh ngạc. Đám người kia đang làm gì vậy? Chỉ thấy một đám người đang đập đồ trong nhà Tiêu Bằng. Tiêu Bằng vội lên tiếng, dừng tay cho tôi. Ai cho phép các người vào đây? Tên tóc vàng cầm đầu cười một tiếng. Mày còn dám về đây? Hôm nay không trả tiền, có tin tao chặt đứt tay mày không? Đột nhiên bụp một tiếng, một sấp tiền đập vào mặt tóc vàng. Tiêu bằng lạnh giọng nợ 5.000 trả 10.000 thế nào? Tóc vàng xoa bên mặt bị đánh tức giận nói, mày có ý gì? Tiêu bằng bật cười, cảm giác dùng tiền đánh người thật tốt. 5.000 thừa là tiền viện phí cho mày. Tóc vàng tức giận mày là thứ gì dám dùng tiền đập tao? Các anh em, đánh gãy chân nó cho tao. Tiêu bằng nghe tới đây thì cười lạnh, nếu mày dám động vào tao thì tự chịu hậu quả. Chỉ một lúc sau, đám người tóc vàng đã bị tiêu bằng đánh cho nằm bẹp. Tiêu bằng túm lấy tóc của tóc vàng cười nói, lần này tiền của tao mày cũng đừng mong lấy đi. Tóc vàng lập tức sợ hãi gật đầu, Tôi không cần tiền nữa, bằng ra anh tha cho tôi đi. Tiêu bằng nhíu mày nói, mày đập hỏng đồ nhà tao. Một câu không cần nữa là cho qua chuyện sao? Chính lúc này, bụp một tiếng, cửa nhà tiêu bằng lại bị đẩy ra. Một người đàn ông trung niên đeo vòng vàng, hung dữ tiến vào, anh chàng nhặt được một cô gái đáng yêu trong công viên. Anh vốn muốn về nhà làm gì đó, nhưng khách không mời lại lần lượt tới nhà. Trần Băng vừa quỳ xuống xin tha, chạy đến ôm chân người đàn ông, anh chỉ vào tiêu bằng khóc lóc bố bố phải báo thù cho con con bị tiêu bằng ức hiếp thảm Người đàn ông trung niên vẫy tay nói, đội chị An bắt lấy hắn cho tôi. Tiêu bằng nhiêu mày nói ông thật là quyền uy, người mà ông nên bắt là cậu con trai tự ý vào nhà đập đồ người khác kia. Trần Bình Quý nghe xong cười khẩy, tượng lão trên đảo Trúc Tiết nói là được, tao nói bắt ai là bắt kẻ đó. Chính lúc này Phương Nhiễm Nhiễm lên tiếng, cô cười nói người trên cả nước sắp biết, ký sự ông một tay che trời rồi. Cô chỉ tay thể hiện, tôi đã phát nó cho bạn bên truyền thông rồi, tôi có thể lập tức bảo cô ấy tung tin này ra ngoài. Tần Bình Quý thấy vậy thì thay đổi sắc mặt chúng ta chuyện gì cũng có thể thương lượng. Tôi đưa cậu đi cũng chỉ là tìm một nơi khác xin lỗi mà thôi. Nói rồi ông ta trực tiếp tát cho Trần Băng một cái. Ông lên tiếng còn không mau xin lỗi anh ta. Khi Trần Bình Quý cười nói, ông ta sẽ bồi tường tổn thất của nhà tiêu bằng. Rồi rời đi, Trần Bình Quý rời hỏi nhà tiêu bằng thì hung dữ. Sau này ông ta sẽ khiến tiêu bằng sống không bằng chết. Lúc này tiêu bằng ở bên này xoa đầu Phương Nhiễm Nhiễm cười nói. Tiểu nha đầu cũng lanh lợi lắm. Chính lúc này Hải Vị Lâu gọi điên tới hỏi, còn có bào ngư cực phẩm không? hai giờ sai, Phương Tinh Nhã và Diệp Ngọc Lệ tới bên bờ biển. Cô trột dạ nói nhiễm nhiễm chắc chắn nghe nói em tới đây. Mới bỏ nhà ra đi, Diệp Ngọc Lệ an ủi dù em là người của nhà họ Phương. Nhưng nhiễm nhiễm dù hận cũng không nên han nai em. Chính lúc họ đang nói chuyện, tiếng tiêu bằng kinh ngạc vang lên. Bà chủ Diệp sao cô lại đích thân tới đây? 50 cân bào ngư mà cô cần, tôi có thể mang tới quán cho cô. Diệp Ngọc Lệ cười nói cô chỉ tới tìm người vừa hay gặp phải cậu. Một lát nữa vẫn phải nhờ tiêu bằng đem tới. Chính lúc này nhiễm nhiễm ở cách đó không xa, cầm thùng cấp đông nói, việc mà anh bảo muốn tôi về làm cùng, chính là để tôi chuyển bào ngư. Tiêu bằng thấy vậy nhận hộp cấp đông nói, rõ ràng là cô tự muốn tới đây giúp đỡ. Phương nhiễm nhiễm vừa lau mồ hôi vừa làm nũng, tôi mặc kệ lát nữa về nhà anh phải thưởng cho tôi. Diệp Ngọc Lệ và Phương Tinh Nhã thấy vậy, thật là kinh ngạc tới rớt quay hàm. Phương Nhiễm Nhiễm sao lại ở cùng Tiêu Bằng? Diệp Ngọc Lệ lên tiếng em vừa nói gì? Giọng nói này dọa cho Phương Nhiễm Nhiễm một phen. Tiêu Bằng ở bên cạnh cũng ngây người, Phương Nhiễm Nhiễm gọi Diệp Ngọc Lệ là mẹ, có cần phải trùng hợp tới vậy không? Diệp Ngọc Lệ nhìn về phía Tiêu Bằng đau khổ nói, cậu đưa con gái tôi về nhà làm gì rồi? Tiêu Bằng lập tức phung tay nói, bà chủ Diệp nghe tôi giải thích. Tôi không làm gì cô ấy cả, nhưng tiếng tát tai vang lên, Diệp Ngọc Lệ giơ tay đánh cho Tiêu Bằng một cái. Tiêu Bằng trong lòng tức giận tôi đã tạo nghiệp gì rồi? Tôi chỉ là nhặt một cô bé về, bà chủ nhà hàng dịu dàng, đắp khăn lạnh lên mặt Tiêu Bằng, cô ngại ngùng nói, vừa rồi chỉ là mình kích động. Phương Nhiễm Nhiễm lại lạnh giọng nói Tiêu Bằng lợi hại, cái tát đó không thể làm anh ấy bị thương, nhưng cô cầm ly lên cười. Mẹ, mẹ trách nhầm người ta phải tự phạt ba ly. Tiêu bằng vội lắc đầu nói không cần phạt rượu, nhưng Diệp Ngọc Lệ vẫn nhận ly rượu. Cô nhíu mày uống hết trong lòng thầm nghĩ, tiểu nha đầu nhiễm nhiễm này tuyệt đối cố ý. Tiếp đó cô vừa rót vừa nói, vốn cô còn muốn bàn công việc với Tiêu bằng, trong tay cô có một hạng mục liên quan tới thiên lý nham. Nói rồi Diệp Ngọc Lệ chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ. Giây tiếp theo chỉ nghe bịch một tiếng, Diệp Ngọc Lệ ngất trên bàn. Tiêu bằng thấy vậy vội đứng dậy hỏi cô có sao không? nhưng Diệp Ngọc Lệ một ly say đã bất tỉnh nhân sự. Tới khi Tiêu Bằng sắp xếp xong hai mẹ con nhà họ Diệp mới nhớ ra. Hôm nay là ngày bố anh ra viện, anh tới viện đã nhìn thấy, bố mẹ sắp xếp xong cả rồi. Tiêu Bằng cầm hành lý nói, món nợ của ngư trưởng anh đã giải quyết hết rồi, hai người đừng lo lắng tới nhập viện nữa. Người mẹ nhíu mày nói con nói mơ gì vậy, ngư trưởng nợ tới hơn 700.000 đó. Tiêu Bằng lấy ra một tấm thẻ ngân hàng cười nói, đương nhiên con không nói mớ, hay là chúng ta cùng tới ngân hàng xem. Tiêu Bằng đưa bố mẹ tới ngân hàng gần bệnh viện, mẹ Tiêu cầm thẻ ngân hàng tới chỗ làm thủ tục rút tiền. Quản lý lại khinh bỉ nói, bà lão nhìn cho rõ. Ở đây là cửa của VIP, chỉ làm những món tiền lớn, bà muốn rút tiền thì ra cây ATM. Chính lúc này ông chủ phía sau đẩy mẹ Tiêu ra, mau rời đi, người nghèo tới đây làm gì? Quản lý lập tức thay đổi sắc mặt, ông chủ Trịnh hôm ông nay tới rút bao nhiêu? 100.000 ạ. À. Chính lúc này Tiêu bằng ấn tay ông chủ Trịnh, anh cầm thẻ ngân hàng lạnh giọng, nếu ở đây chỉ rút tiền lớn, vậy thì rút hết tiền trong thẻ của tôi ra. Ông chủ Trịnh thấy vậy vô cùng tức giận, Sao nào trong thẻ cậu còn có 100 triệu à? Giây tiếp theo quản lý thất thanh, anh thật sự muốn rút 20 triệu 700 nghìn ra. Tiêu bằng tối mặt nếu như anh muốn làm khoản lớn. Vậy thì rút hết tiền ra cho tôi. Nửa giờ sau, 20 triệu 700 nghìn của tiêu bằng cuối cùng cũng rút được ra. Nhưng tiêu bằng không cầm đi mà bình tĩnh nói. Giờ cho vào cho tôi. Ông chủ triệu ở bên cạnh tức giận nói cậu như vậy là có ý gì? Nhất định phải đối đầu với tôi phải không? Tiêu bằng không quan tâm. Không có bản lĩnh thì cứ ngoan ngoãn đợi ở phía sau ông Chủ trịnh nghe lời này lập tức cầm điện thoại lên. Ông bảo tiêu bằng có bản lĩnh thì đừng đi. Một lát sau cửa ngân hàng bị đạp ra, một tên tóc vàng xông vào ngân hàng chửi mắng. Vừa rồi là tên nào cố ý gây chuyện không muốn sống nữa. Tiêu bằng thấy vậy mỉm cười. Đây không phải là đàn em của Trần Băng bị đánh sao? Cười híp mắt nói, khỏi lại cũng nhanh quá nhỉ. Tóc vàng thấy tiêu bằng lập tức xin thua. Bằng ra, sao anh lại ở đây? Ông chủ trịnh ở bên cạnh còn chỉ tay cậu đánh chết hắn cho tôi. Bộp một tiếng, tóc vàng đánh cho ông chủ trịnh một cái, sau đó cung kính nói với Tiêu Bằng, "Bằng gia anh yên tâm, tên này chúng em đảm bảo giúp anh xử lý." Tiêu Bằng hài lòng gật đầu, anh quay người lại cười, "Bố mẹ con đưa hai người về nhà trước,